ta yêu thì người ta có từ a ờ, tới Z thì ờ, đi từng giai đoạn là A, B, C vậy đó ừ. Em mới chỉ có A là... Đi. Dạ, em thích uh, ờ, mẫu con gái là... là, là... Nhiều lắm. <laughs> Nếu mà em không bấm nút thì thì chắc mai em khỏi đến công ty năm nhé Hai mời bạn Nam Rồi, ngồi đi bạn Gì la dữ vậy? Trời ơi, mời bạn nữ Rồi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình ha Lily First đi ưu tiên cho phụ nữ Rồi bạn nữ giới thiệu trước đi em tên gì Dạ em chào chị Cát Tường Em chào anh Quyền Linh Em chào, chào bạn Nam Dạ em chào mọi người ạ Dạ em tên là Anh Thư Quê em ở Vĩnh Long Năm nay em 25 tuổi Hiện em là nhân viên văn phòng Dạ em làm ở thành phố Hồ Chí Minh À rồi mời bạn Nam à, Em chào anh Quyền Linh Rồi em chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả bạn nữ bên kia à, Em tên là Nguyễn Lê Việt Nam Em uh, năm nay 26 tuổi em à, quê ở Cần Thơ nhưng mà hiện tại sinh sống à, và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh em làm gì dạ thì hồi xưa em cũng hay điện thoại nói chuyện với anh Nguyên Linh biết anh Trời, có điện thoại nói chuyện với anh nữa hả dạ mỗi lần anh nói chuyện với anh nói con câu à là nói anh gì? không anh không có nhu cầu em ơi dạ em em là nhân viên kinh doanh bất động sản <laughs> dạ hèn chi người ta gọi từ nam chí bắc toàn bất động sản anh linh anh linh linh ơi xin lỗi anh không có nhu cầu hết thôi bây giờ mình à, nói chuyện à, điểm mạnh điểm yếu của hai bạn đi mời bạn nữ điểm mạnh của em là em biết nấu ăn em mới học len còn à, điểm yếu của em thì em hơi bị bụng bề một xíu à, bụng bên... sao học móc len dạ bụng bề học móc len đằng cho nó bớt bụng bề à. chị tính hơi cố chấp buồn vui thất thường hay lên cơn bất chợt trời đất ơi lên cơn gì dạ chẳng hạn như đang ngồi buồn buồn thì em hét lên hoặc là quay qua cắn hoặc là đánh hoặc là hung hít gì đó chị em bạn trai bên kia có thích không có thích lên cơn không thích thích từ cái cái chữ cắn trở về sao rồi còn điểm mạnh điểm yếu của em là gì bạn trai dạ em thì em em thích đi du lịch đó đây thì nếu mà sau này em có bạn gái thì em sẽ dẫn bạn gái đi du lịch thường xuyên ừ. à, hiền lành mọi người nhận xét em mà cũng tốt bụng giúp đỡ bạn bè em cũng biết lắng nghe về điểm yếu của em á à, em ăn rất là nhiều hầu như là món gì em cũng ăn được không có kén nhưng mà em ăn quả mọc thậm chí đi sổ sổ lãi nhiều lần cũng không mặc còn à, cái thứ hai thì em à, em, em hơi bị lãng tai đó ờ, bạn bè nói kiểu như nói hai ba lần em mới nghe chứ không phải là là thôi vậy em cố gắng lãng luôn đi em chứ bên kia thấy cũng mệt lắm á dạ ha, bất chấp rồi bất thường tùm lum hết trơn á còn hơn nữa thì thì em thì ờ, được cái trời cho da trắng bị cái là mấy bạn nữ nó hay hay chê em là à, giống con gái á giờ em cũng bích long bởi vì nhiều lúc ờ, mấy bạn hay nói em vậy nên ít có, có mấy bạn thích men lì, ừ. nhưng mà em em, em... men không dạ, <laughs> kiểm tra lại kỹ ha dạ em chắc trải không qua... dạ chắc vậy chắc đúng không em trải qua mấy mối tình rồi dạ em chạy qua thì à, một mối tình chính thức ba bốn mối tình không chính thức <laughs> trời ghê vậy dạ cái chính thức thì là hồi à, đại học khoảng 3 à, năm cũng dài ha dạ lý do sao chia tay thì ra trường thì em định hướng là lên sài gòn này làm ừ. và em kêu bạn nó chắc đợi khoảng ba bốn năm nữa cưới rồi bạn ấy thì nói chung không không ưng lắm và bạn ấy tìm được bên môn đăng hộ đói đủ điều kiện rồi bạn ấy đúng rồi dạ. bỏ người ta ba bốn năm mà người ta chịu sao được dạ em trải qua mấy mối tình rồi dạ uh, một mối tình là lúc em học đại học người ta yêu thì người ta có từ a ờ, tới Z thì đi từng giai đoạn là A, B, C vậy đó ừ. Em mới chỉ có A là bị ngưng rồi chị Sao bị ngưng? Lý do? Một phần là do em Lúc đó chắc là còn nhỏ không biết cách ờ, yêu với lại cách thể hiện tình cảm Cho nên là bạn đó chắc là cảm thấy mệt mỏi cho nên là chấm dứt Mình có rút ra kinh nghiệm gì cho mối tình sắp tới không em? dạ có kinh Sao? nghiệm nhiều lắm Xong kinh nghiệm giờ gì? em em yêu em ghét em không thích gì là em làm hết làm luôn một lần em không thích gì thì em sẽ nói thẳng à. hoặc là có cơ hội thì làm từ a tới gì đó làm được thì làm luôn <laughs> trời ơi cái gì mà mà giống mở đường cho hú chạy vậy trời mình nó chạy qua liền luôn á cái vụ này hay rồi nha từ a tới chữ gì thôi đâu phải tới giấy rồi mới nói z rõ ràng anh mới chạy qua đây nè <laughs> có nói z không thôi thấy chưa đàn ông mà nghe rít rít là qua liền à <laughs> mạnh mẽ dữ ha dạ, em là người con gái bản lĩnh đó nhưng mà anh hỏi em nè dạ không thích đàn ông điều gì dạ hồi nãy bạn đó bạn có nói là da bạn trắng ừ nhưng mà yêu cầu của em là bạn đó là da phải đen hơn em tại vì em không có được trắng với lại em cũng nhiều lông nữa hai bạn này ừ, ừ, ừ. ngược nhau vậy quay sát lại người ít lông người nhiều lông thôi bỏ chuyện lông nó qua bên đi em không thích bạn đó nói quá nhiều với lại ừ, hay hứa này hứa kia nhưng mà không làm gì hết bất động sản hay nói nhiều mà rồi vậy hai cái rồi ha dạ. bên kia có hết rồi đó thôi được rồi anh chỉ biết những cái không thích anh qua chiều thêm lòng chút xíu rồi. Ừ. hứa mà không có làm đó rồi. họ hứa đó cô bên kia bản lĩnh lắm đó dạ hơi nhiều lắm <laughs> ủa rồi mà anh nói anh giúp cho người ta thêm lông là anh giúp bằng cách nào anh linh <laughs> bây giờ có thuốc hết rồi em hỡi bạn trai ít lông mẫu người bạn gái mà em muốn tìm kiếm là gì dạ em thích uh, mẫu bạn gái là là, là... nhiều lông <laughs> nói chung em em cũng ờ, cái tự tin là em trắng nên không cần bạn gái là là, là phải trắng tại vì sau này cứ cưới nha thì con của chúng em sẽ cũng trắng theo <laughs> em tự tin gen em mạnh hay quá dạ, thích, thích bạn gái tóc ngắn ừ. à, tóc ngắn mà mà kiểu tóc ngắn nữ tính á chứ không phải kiểu tomboy thì cao thì khoảng từ ờ, một mét rưỡi tới một mét năm mươi chín là vừa khó anh thấy được rồi đó thì có da có thịt mình kia có da nhưng mà thiếu thịt chút <laughs> rồi em thích bạn nữ kia là bạn có gì cũng nói thì em thích chứ em không thích mấy bạn mà im im im im em không thích hồi nãy giờ em nghe cô bên này nói chuyện em đoán cô đang bận gì chắc bận uh, quần sọt áo thun màu hồng quần sọt áo thun màu hồng luôn tóc tai của ra sao mặt mày của thế nào để ý đã chắc em, nói ta. Ờ, em thích tóc ngắn thì chắc bạn này tóc ngắn anh nói em nghe nè em không để ý cổ nói cổ nhiều lông là chắc chắn không bao giờ cổ mặc quần sọt rồi men không dạ men mình bán đất người ta mà mình có miếng đất nào cho mình chưa dạ hiện tại là chưa chị chừng nào mới có thì dạ, hiện nếu mà tính tới chuyện gia đình thì chắc chắn là em sẽ à, mua và xây à, cái cái nơi an cư riêng cho mình đúng rồi gia đình muốn mấy đứa con dạ hai đứa là vừa một trai một gái mà khỏe không dạ khỏe thiệt không thiệt mạnh mạnh mạnh hả đâu đâu, đâu, đâu mạnh đâu hôm em mạnh lắm à đâu đâu đưa đưa cái mạnh lên coi mạnh coi mạnh đâu có có con chuột nhỏ nhỏ nhỏ con chuột giống như chuột chết vậy con chuột nó bự tao nói vậy nè bạch gì chuột bạch chuột bạch hả à chuột bạch chuột bạch dạ. cười hoài à vui ghê vậy đó dễ thương mà bên đàn trai rất cặp này xứng đôi à rồi bây giờ em có đi với người thân không em đi với chị với bạn à em chào anh quyền linh chị cát tường à, theo chị thì bạn nam này hiền lành dễ thương đó nhưng mà chị có câu hỏi cho bạn nam là bạn nam bán đất chị có đi nhậu nhiều không em thực ra em không có nhậu nhiều chỉ là chủ yếu là uống cà phê với khách thôi chứ không nhậu công nha hứa nha dạ, là em nhậu ít lắm tầm khoảng 5 lon đổ xuống nó mạnh mẽ nhậu ít lắm à trời cảm ơn chị em đi với ai em đi với đồng nghiệp em có sếp em rồi có sếp cho gặp sếp đi trước tiên xin chào à, anh Hoàng Linh xin chào chị Cát Tường và xin à, chào à, toàn thể quý vị khán giả đã có mặt trong buổi ngày hôm nay Nam thì trong công việc thì rất là tốt làm cái gì cũng làm được hết á à, bạn nữ bên đây thì uh, ờ, xin nhanh cho nam biết là nếu mà em không bấm nút thì thì chắc mai em khỏi đến công ty nam nhé trời ơi vâng. sếp dễ thương bây giờ kéo màn lên cho đôi trẻ gặp mặt anh trắng hơn em nhiều chắc Ủa là sao đi bắt đất phơi nắng nhiều rồi không em anh dẫn em đi tắm trắng thì <laughs> cũng được anh anh thì ờ, làm ở bình thạnh gần này à, em làm ở quận phú nhuận tuyển như cái ngày hẹn hò một tuần mình đi chơi một lần hay là một tháng đi chơi một lần em có cái ờ, đó không tại vì anh em làm nghĩ nó phải đi chơi nhiều chứ anh dạ, tại vì anh làm bên bên ờ, bất động sản nó cũng hơi bận á dạ. nhiều lúc chỉ có cuối tuần là bận nhất cuối tuần em lại rảnh ngay ngày cuối tuần đi chơi ngày trong tuần hay là tối trong tuần thì ok cái đó đi. em sẽ cố gắng sắp xếp ừ. Ừ. tại vì em cũng cũng hơi bận nhưng mà vì sự nghiệp gia <laughs> đình con cái em sẽ cố gắng đúng rồi trong công việc thì anh cũng hay ờ, giúp đỡ mấy bạn nhất là mấy bạn nữ rồi cái đó em có có hay khó khăn với cái đó không dạ không anh dạ. tại vì em chơi với bạn nam cũng nhiều mà không sao ừ, thông cảm với lại ờ, tôn trọng nhau là được cho mình thấy mình bù qua sức lại nhau thì hợp lý dạ <laughs> thì à, cố gắng một tuần gặp một lần là ok nếu à, được rảnh thời gian tại vì à, bất sản nó cũng có những khoảng thời gian rảnh rất là nhiều dạ nhưng mà trong cái giai đoạn mà cái dự án đồ này nọ thì rất là bận mà anh cũng sẽ cố gắng một tuần một lần dạ không sao cái đó anh cứ thoải mái em rất là thoải mái em giả sử nha bạn gái của anh thí dụ như anh muốn kết hôn nhưng mà bạn gái của anh không muốn ý là không muốn sang năm kết hôn hoặc là ừ, họ muốn là khoảng chừng 2 hoặc là 3 năm nữa mới kết hôn thì ừ. anh sẽ như thế nào ừ, anh có là, đồng ý không ấy là lý do như như sao chứ lý do thì ừ. có thể là vì ờ, vì gia đình vì gia đình hoặc là bạn bạn nữ nó có có việc gia đình như là chăm sóc cho em gái hoặc là gì đó không xin anh nghĩ nếu mà mình đến được cái nhau này nọ thì cái vấn đề đó không không có có lớn à. dạ ừ. anh có thích mấy cô gái mà chung là <laughs> hơi trẻ con không sao miễn năng động là anh thích nè chứ anh đừng có chằm chằm mà già tính của anh không thích thật ra em em dễ thương rồi được <laughs> à, em biết dân số thành phố hồ chí minh là bao nhiêu Người tra dân số chi vậy trời không anh đất à. hay sao thì hiện tại thì dân số thành phố hồ chí minh là bây giờ là khoảng 15 à, triệu người à, rất là, là là đông thì cái cái cái cơ hội cái tỷ lệ mà mình gặp nhau ở đây á thì gọi là nó hiếm nói chung là giống như khó hơn chúng với số việc lót nữa nên à, cái khoảng thời gian này rất là tuyệt vời anh nghĩ là sau cái à, cái chương trình này mình sẽ à, cho nhau cái cơ hội để kéo dài cái khoảng thời gian tuyệt vời này hát bài tặng bằng đó đi em sẽ hát uh, <clears throat> tặng em tập trung nè người con gái mà anh nhớ mong không sao không sao <laughs> thì tự nhiên em quên lại bán đất lành lắm trước ờ, một cô gái ờ, nói chuyện tình yêu cái hơi rung ha dạ sao em cảm nhận anh ấy là người thế nào dạ em thấy anh cũng có vẻ hiền từ từ cái kia à. mình phải tìm hiểu sao kia là cái gì kia là cái gì <laughs> ý là mà cái cái cái sâu hơn cái sâu hơn là cái nào cái z hả em dạ, cái dạ, z hả dạ, từ a tới z đó anh từ từ mới hiểu thôi cái z thì để chút xíu nói đi nha <laughs> thôi hết thời gian rồi các bạn đang ngồi trên hai chiếc ghế có rất nhiều cặp đôi đã lấy nhau đã sinh con đẻ cái hai chiếc ghế đó thấy vậy thôi chứ nó thiêng liêng lắm nha các bạn chúng ta bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó trao duyên mà không có duyên là xem mình đã mất duyên đó suy nghĩ và cảm nhận bắt đầu một hai ba hết thời gian nắm tay nhau nào chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu để đi đến xa hơn và đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng các bạn đến đó xem phim để có một không gian thật lãng mạn để yêu thương nhiều hơn Gửi tặng cho hai bạn một phần quà đó là một bộ mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc với thương hiệu là Skin Az. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Gửi tặng hai bạn đó là sản phẩm từ Kumagon, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công bạn trai cho dù nhiều quà nhưng phải nhớ nắm tay bạn gái họ nắm, nắm tay chặt nhau tay nhau đấy nhá. chặt thật chặt nhá chúc các bạn những gì tốt đẹp nhất